chính chủ cần bán à, lô nhà liền kề đang là hoàn thiện tại à, Thanh Nạm, Phú Nạm, Hà Đông, Hà Nội có diện tích từ 30 đến 36 mét đã tách sổ đây là mặt đường ngõ ở trước nhà đây mặt đường rộng 3 m xe máy có thể tránh nhau rất là thoải mái và ngõ là ngõ thông nhau đây chúng ta là có hai đầu ngõ đều là ngõ thông chúng ta có thể là đi đầu nào vào cũng được vị trí của lô đất là nằm vị trí của lô đất là nằm cách bến xe Yên Nghĩa 800m sẽ có hai căn ở ngoài mặt tiền đây hai căn ở ngoài mặt đường là hướng đông bắc có diện tích là 30 mét vuông và ở phía bên trong đây là có tiếp 3 căn diện tích từ 30 đến 36 mét đang là trong quá trình hoàn thiện Được xây là 4 tầng Thiết kế là mỗi tầng là sẽ bao gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh Nhà được xây thiết kế rất là hiện đại, đẹp và kiên cố Ở xung quanh là đầy đủ tiện nghi trường học, bệnh viện, trạm xá, ủy ban nhân dân Và khu vực xung quanh là nhà dân ở rất là đông đây chúng ta thể thấy kỹ lại cái đường ở trước nhà đây. Nhà xây 4 tầng và đã tách sổ đỏ và đang được chúng tôi chào bán với giá từ 1 à, tỷ 490 triệu. Nhà có vị trí nằm tại à, Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Cách bến xe nghĩa là 800 m Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng